sân nhà tôi chim vẫn hót xa vườn nhà tôi giọt nắng băn khoăn giọt nắng rơi rơi bên em bài hát băn khoăn bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã em đã là bao nhiêu vội rồi đã sẽ mong soi đá chưa quên chân người bài hát sẽ mong bài hát viết không nên vân hồng cho sân nhà tôi chim vẫn hót xa vườn nhà tôi một sớm mai kia chân thấy hư vô trong đời người vẫn đâu đây người cũng quanh họ trong vườn đấy thôi chỉ có trong tôi ngài đã sang đêm lâu rồi bài hát cho em giờ đã jornal Betel. thank sân nhà tôi chị vẫn hỏi sao vườn nhà tôi một sớm mai kia trơn thấy hư phong trong đời người vẫn đâu đây người cũng đã như xa trong vườn đây thôi chỉ có trong tôi ngài đã xa em lâu rồi bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên bài hát là chúng tôi là lung linh giọt nước thế thế trả lại cho em trả về không giọt nước